tình sao em thì em nói em không gì rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu chuyện tình sao em tiền thắng tình thua đời có mấy ai chê tiền làm anh đau em ơi em đành lòng sao tình nghèo như anh chung thủy yêu em tình giàu như ai chưa chắc yêu chung thủy thuyền thắng tình thua đời có mấy ai chế tiền tiền làm anh đau em ơi em đành lòng